mắc cười lắm mọi người um, mình có cái suy nghĩ về nè ta sẽ không đời nào tỏ tình nếu mà không nhận ra những cái dấu hiệu rằng đối phương cũng thích tao quê lắm tỏ tình mà thất bại hả hình tượng bỏ đâu mặt mũi để đâu là chết cũng không tỏ tình nhưng mọi người biết sao không cái cuộc đời này luôn tạo ra những cái cú tát vào mặt mình đó mọi người Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình Có phải hiện tại bạn đang rất rất là thích một người luôn um, Khi mà ở gần họ, bạn có cái cảm giác như mình không là chính mình vậy Bạn cồn cào, bạn nôn nao Bạn tự hỏi chính bản thân bạn rằng Liệu mình có nên tỏ tình không? Thì xin chúc mừng video này dành cho các bạn đó Trước khi đi tiếp với video của ngày hôm nay á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích hãy cứ đăng ký kênh của mình cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những cái video tương tự nha. Mình cảm ơn trước. Điều đầu tiên á, thì chúng ta hãy cùng nhau làm rõ cái được và mất của việc tỏ tình nha. Mặt đáng sợ của việc tỏ tình thất bại á, đó là bạn sẽ mất luôn tình bạn. Nhưng mà suy nghĩ tích cực lên mọi người ơi. Mặt tốt á, của việc tỏ tình á, đó là khoan nói đến chuyện đối phương có chấp nhận, có đồng ý lời tỏ tình hay không á, thì ít nhất chúng ta là có thể nhẹ lòng hơn. Và mình đánh giá cao cái việc này. À, mọi người biết á, cái cảm giác tương tư một người á, nó khổ sở đến nhường nào. Nó mệt mỏi đến nhường nào không? Và cũng chẳng phải á, người ta có cái câu á, đó là cách chấm dứt mối tình đơn phương hiệu quả nhất á, chính là tỏ tình sao? tùy vào những chuyện mà bạn đã trải qua trong cuộc sống, tính cách của bạn. Riêng cá nhân mình thì mình nghiêng về phía tỏ tình hơn. Vì trong quá khứ có những chuyện khiến mình rây rứt mãi. À, như là những cái tiết mục văn nghệ trong trường đi. Mình là một người rất là thích trình diễn văn nghệ, thích đứng trên sân khấu. Nhưng mình của thời đó không có sự tự tin nên là chỉ đành thích như vậy thôi. Mãi đến sau này, sau khi mà rời khỏi cái nhà trường thì mình vẫn mang trong người cái nỗi ấm ức đó mình có cái suy nghĩ về nè giá mà lúc đó mình đăng ký mình tập luyện và mình đăng ký một cái tiết một văn nghệ nào đó cho dù nó thất bại đi thì ít ra mình cũng chỉ buồn một khoảng thời gian đó thôi còn hơn á là cứ mang trong mình cái sự rây rứt mãi của hiện giờ cứ mãi tiếc nuối vì đã không thực hiện điều mà mình thực sự muốn cái hối hận nhất theo mình á đó không phải là bạn đã thực hiện không tốt mà cái hối hận nhất chính là bạn đã không có dũng khí để mà thực hiện gần đây á thì mình có xem được một bộ phim có một trích đoạn rất là hay, là mình rất là ấn tượng. Đó là như vậy nè, người đã làm hết tất cả những gì có thể thì sẽ không còn nuối tiếc gì nữa. Tôi đã tỏ tình cho cô ấy biết, dù cô ấy có từ chối, nhưng trong lòng tôi á đã có thể từ bỏ được rồi. Đôi khi người trong cuộc đó mọi người, um, họ họ cũng muốn đối phương đáp trả lại tình cảm của họ chứ nhưng mình tin rằng á sâu trong họ họ thiết tha tìm được một cái lý do chính đáng để họ có thể thoát khỏi tình trạng u mê hiện tại cũng như mình nói lúc đầu á đó là cái cảm giác mà đơn phương một người á nó rất là mệt mỏi nó rất là khổ sở mắc cười lắm mọi người um, mình có cái suy nghĩ về nè tao sẽ không đề nào tỏ tình nếu mà không nhận ra những cái dấu hiệu rằng đối phương cũng thích tao quê lắm tỏ tình mà thất bại hả hình tượng bỏ đâu mặt mũi để đâu là chết cũng không tỏ tình nhưng mọi người biết sao không cái cuộc đời này luôn tạo ra những cái cú tát vào mặt mình đó mọi người khi mà soạn cái content này á ngẫm nghĩ lại á thì đối với những người mà mình thích á thì hầu như mình luôn là người tỏ tình trước hết á <laughs> để mình kể mọi người nghe chiến tích của mình à, năm đó mình thích một bạn học thêm ở lớp học thêm chung um, và mình không có ý định tỏ tình đâu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến một hôm bạn đó nói với mình là sắp tới do kẹt lịch học nên có thể bạn nó sẽ chuyển sang lớp khác vào giờ phút đó mình biết là nếu mà mình không tỏ tình là mình sẽ không còn cơ hội nữa nên là mình quyết định tỏ tình ừ. và mọi người biết kết quả như thế nào không thì mình bị từ chối và unfriend nhau <laughs> mình là người chủ động đề nghị unfriend nha kiểu sau khi tỏ tình mình nhắn với bạn đó là à cho phép tôi unfriend bạn nha không hiểu sao lúc đó mình lại nhắn như vậy nữa nhưng mà kiểu yêu thì yêu không yêu thì không bạn biết gì hết mình là kiểu không muốn một mối quan hệ lẫn lẫn như vậy ấy mình là kiểu người á khi mà xác định đối phương là kiểu người mà mình sẽ theo đuổi á thì mình sẽ không nảy sinh mối quan hệ bạn bè với họ mình sẽ không liệt kê họ vào danh sách bạn bè của mình nên là sẽ không có chuyện là mất đi tình bạn vì căn bản á ngay từ đầu á là mình đã không xem họ là bạn bè đúng nghĩa rồi và mình cũng đã từng tỏ tình với một người hai ba lần tuổi trẻ mà thì lần đầu tiên mình tỏ tình với họ thì họ nói là họ không có cảm giác với mình lúc đó mình cũng rất là hurt rất là đau lòng và hụt hẫng chứ nhưng mà rồi không biết từ đâu mình mình có cái suy nghĩ là à họ nói là họ không có cảm giác chứ đâu phải là họ từ chối mình đâu nên là mình cứ kiểu cố lên kiểu mưa dầm thấm lâu từ từ ở bên họ nuôi dưỡng tình cảm ấy mình có cái suy nghĩ đó ừ đó là lần tỏ tình đầu tiên nha rồi lần tỏ tình thứ hai thứ ba là cách đó một khoảng thời gian khi mà mình đã chịu không nổi nữa rồi á um, kiểu tỏ tình lần này á là để xem xem á, là những cái nỗ lực trong thời gian qua của mình có đổi lên một cái vị trí trong lòng của họ không ở những cái lần tỏ tình sau á thì mình muốn giải thoát bản thân khỏi cái cảm giác bị dày vò của tình đơn phương là nhiều hơn cái này thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ hiểu cảm giác này của mình nói chung á, thì đồng ý lời tỏ tình nó không dễ nói nó cần rất là nhiều dũng khí và một người luôn giữ giá như mình á, thì nếu mà không đi tới bước đường cùng á, thì mình tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bao giờ tỏ tình đâu mình tỏ tình trước hết là vì mình cái đã chẳng phải người ta nói á, là ta sống vì ta trước sau mình tỏ tình á, là để kết thúc cái sự băn khoăn cái nỗi bức rứt trong lòng mình cái đã, được không được tính sau. Đừng nghe người khác hù là tỏ tình thất bại thì quê lắm, mất mặt lắm, rồi bị đùa giỡn, thậm chí là còn bị đem ra làm trò đùa nữa. Vân vân, các bạn ngồi trước màn hình đó, lưu ý giúp mình một điều nha. Đó là một người vì lời tỏ tình của bạn mà đâm ra ghét bạn, dễu cợt cái lời tỏ tình ấy, thì người đó không xứng để bạn trao lời tỏ tình của bạn đi đâu người đó không xứng với bạn đâu và mình nói nè mọi lời tỏ tình trên thế gian này cho dù xuất phát từ ai đi chăng nữa thì cũng đáng được tôn trọng hết á vì lời nói xuất phát từ trái tim á luôn là lời đẹp nhất mà wow như đang thi ứng xử hoa hậu vậy <laughs> nên là các bạn cứ mạnh dạn tỏ tình nha cứ ngẩng cao đầu mà tỏ tình được thì yêu không được thì sách dép về xem tiếp những cái video của mình nè mình có một đống video thất tình luôn nên là không sao nha ta có sống bao lâu đâu mà hững hờ mình luôn tỏ tình phèo mà mình vẫn nghiêng về phía tỏ tình vẫn tươi cười vẫn còn sống <laughs> và vẫn chưa bao giờ hối hận về bất cứ lời tỏ tình nào mà mình nói ra và mình cũng hy vọng các bạn cũng vậy nha thành công thì sao thất bại thì cũng đã sao